Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đặng Trần đây Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn uh, cách uh, cách làm game cho Strat nha Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe Và nhớ nhận xét ở trong màu tệ Để mình để ứng yêu cầu của các bạn nha Giờ bắt đầu nào thì uh, trong do hôm nay chúng ta sẽ ờ, làm đó chính là trò chơi uh, uh, trò chơi máy máy bay không gian cuộc chiến của những máy bay không gian đấy thì trong trò này thì nó chỉ có hai nhân nó chỉ có uh, ba uh, hai nhân vật hai nhân vật đó chính là uh, nhân vật chính của chúng ta về kỹ thuật và ờ, chúng ta sẽ có ờ, được bánh kỳ thu à, ờ, bánh bánh kỳ thu và kỳ thu sẽ nổ tung thì à, giờ bắt đầu nha thì trong lần chơi này thì chúng ta sẽ dùng hai nhân vật nè thì à, các bạn à, thì mình sẽ cho các bạn tải những cái hình ảnh những cái hình ảnh của những chỉ định nha mình có một cái bảng trong đây ok rồi Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái thông khấu y hệt như là một không gian rồi ờ, tiền Chúng ta cho nó một cái màu Màu đen mà màu tối Màu tím mà tối Để màu đen mà tối Thì nó sẽ được Rồi Tiếp theo Chúng ta sẽ dùng uh, ờ, mấy cái con này Dùng cái uh, bật vô cái hình uh, Gì ta À cái hình tròn Hôm nay sẽ chọn cái màu uh, trắng trắng Mà cỡ trắng trắng cho nó xém xém chút nha Cho tối tối chút Đấy đây tôi làm cho nó bị hẹp hẹp như đây đây rồi cho copy một cái nữa rồi copy à. làm cho nó quay ngược lại như thế này thấy chúng ta để lên một ngôi sao ấy giờ chúng ta chỉ đến phần uh, à, công ngôi sao đổi hình dạng à. bật đổi hình dạng thay đổi được công ngôi sao Rồi Cái này thì đói ạ Chứ cái này nó không có Đấy tách cửa như vậy Bỏ cái này đây Rồi chúng ta copy lại tiếp bây giờ cái này thấy nó bị đúng không? Được rồi nha Cho cái này nó bị ấy Rồi ok Đợi vô Đấy là một cái cell đúng không? Rồi, rồi chúng ta sẽ ờ, làm cho những cái ờ, hai ngôi sao này ghép lại nhau thì chúng ta nhấn ờ, một con thôi chúng ta nhấn short rồi chúng ta nhấn một cái đối tượng khác nữa thì chúng ta sẽ tròn được cả hai con rồi cuối cùng chúng ta nhấn vào nút ờ, ghép lại với nhau sorry em đúng lớp nha đấy rồi là chúng ta copy nó ra là chúng ta copy nó đỡ cho nó nhiều nhiều màn hình lên Kìa cứ đỡ Cứ đỡ nó dưới dây là nó được Đấy các bạn cứ đỡ kiểu như vậy á Đấy Đàn tiếp vào Cứ như vậy nha Rồi Thì chúng ta để xong phần này rồi nha Tiếp theo Ờ, giờ tiếp theo nha chúng ta sẽ ờ, lấy à, ờ, chúng ta sẽ lập trình những con này nha trong lúc đó chúng ta sẽ tiêm một cái viên đạn nha đây ok giờ thì mình đã thêm thêm cái coi cái viên đạn nha đây đây đây sẽ lấy viên đạn bắn uh, khi khi mà mình nhấn nhấn nút bắn ấy rồi thì mình sẽ đặt tên đối tượng đây là à, đạn ok rồi tiếp theo thì thì à, nó bị lùn ngược đây thì chúng ta sẽ chọn 180 thì các bạn lưu ý nó thì trong này nó có một số cái nó có màu khác và nó nhỏ hơn nha đó là chúng ta lập trình sẽ lập trên cho nó nhỏ lại qua lúc nó lột tung ấy thì chúng ta sẽ lập trình cho nó màu xanh dương và cho nó nhỏ lại hay cho nó to lên rồi Vậy điều chúng ta chỉ đợi cái kích thước nó cỡ là sao ấy Đấy cỡ cỡ là sao mà vừa Đây Đây Chưa quay giờ, Rồi Giờ chúng ta sẽ lập cho, cho nhân vật uh, là cho nó di chuyển Đây chúng ta sẽ uh, di chuyển một cách mượt màng Rồi chúng ta uh, đây một khi mà nhấn vào lá cơ màu xanh là cho nó lặp lại mãi Để anh bật tiếng Việt Đây khi bấm với lá cơ màu xanh là lặp lại mãi Là nếu uh, Đây Nếu mà coi Đây nếu mà ở ờ, cái ờ, cái đồ đồ ít đây là nó lớn hơn nó lớn hơn cái uh, ờ, hoàng độ của con trà chuột có nghĩa là đồ đồ ít của con trà chuột vậy thì nó sẽ đi sang bên trái rồi cho nó lại đồ uh, đồ đồ ít đồ đồ ít của cái con trà chuột thì đây chúng ta thì mà nếu mà hoàng hoàng độ nó lớn hơn hoàng độ của con trà chuột Vậy chúng ta sẽ cho nó Đây Đi tới điểm à, ít là ờ, ít là Lấy Tọa độ ít ra hiện giờ trừ cho 10 Còn à, trung độ thì vẫn đợi giữ cái trung độ à, hiện tại Như vậy Đấy kỹ vậy Nhờ bạn nếu mà cho nó được thêm mấy là các bạn thêm cái hướng vào phía hướng về phía con dạch chuột Rồi Rồi rồi rồi Nó mình chọc cái đây nó quay ngược lại Đây Rồi mình đợi từ đây thử ơi Cái gì vậy Tiếp theo uh, nếu mà không ấy uh, có nghĩa là uh, thì chúng ta sẽ vẫn hướng về phía con trò chuột là đi tới trò đội x là nó cầm cho 10 đó là cái bạn khỏi có nghĩ níu nữa nha cho nó đi theo con chuột nếu không thì nếu mà cái ngoài cái hoang độ ấy nó nhỏ hơn hòn con độ của cái nhân vật ấy nó nhỏ cái trò ít của con chuột vì nó sẽ đi theo bên phải và hướng về phía con trò chuột luôn thì hôm nay làm như vậy rồi chúng ta sẽ tìm một cái níu nữa giờ nó lúc nó làm xong thì nó cứ quay quay lại nên chúng ta tìm cái níu níu mà thêm cái níu đỡ vô bao bọc bên trong đây là níu mà đồ đồ ít đây đâu, đã mang hoàng đồ của con trò chuột là nó không nó không có chạy nữa nên chúng ta thêm ký là nếu mà không phải hoàng đồ nó bán hoàng đồ của con trò chuột ấy cái là thêm một vị đúng không đây thì không phải hoàng độ mang hoàn độ con cha chuột ghi là lấy ngẫu nhiên từ hoàn độ hoàn độ cộng cho mấy nha hoàng độ cộng cho năm đến hoàn độ cầm hoàn độ trừ cho năm cái này nó chỉ giúp cho bạn khỏi bị lung lên ấy do do lúc nó quay về là ở hướng khác ấy thì thì nó sẽ bị thay đổi tổ đồ ít Ờ, của nó bằng nhau với kia con trà chuột phòng bì đúng không? Rồi Coi cả 10 đây, Cho đến chư 10 phòng bì Mình lấy cái đây về đợi đây đây rồi wow, nó hơi mạnh rồi đấy rồi ok được rồi thì uh, như vậy thì cách này thì không có được thì uh, chúng ta sẽ uh, làm dùng bằng cách này mà đây rồi thì thì vì đi đến điểm này chúng ta đặt là đi đến điểm uh, con trò chuột lộn đi đến uh, vị trí của gà chuột rồi nó về đúng không đây bọn kia con trà chuột thay uh, thay vì đó là thêm tới đi đến điểm x là hoang đồ của trò trà chuột còn tội đội y đó chính là uh, vẫn là cái uh, tông độ trước từ đây. Đấy. Được chưa? Rồi. Cậu nó tiết kiệm mới các bạn được cái hướng vị trí con phía con trà chuột ở dưới cung. Bỏ đi. Đấy mà mình đã dùng cách kia nhưng mà nó bị nên là mình mới nhưng mà theo cách à, nên là mình mới được hai cái vị trí của trò chuột đây à. ok vậy tiếp theo thì các bạn sẽ à, làm một cái đó chính là uh, nếu làm kẹp bắn ấy thì nếu mà chúng ta nhấn nút space thì nó sẽ bắn ra đạn và nó sẽ bắn ra hai bên của viên đạn nha thì lúc đó à, thì lúc đó à, chúng ta sẽ làm cho nó ngẫu nhiên nếu mà à, nếu mà lấy ngẫu nhiên từ một đến hai làm mày bằng một ấy vậy thì nó sẽ ờ, bắn bên trái còn không thì nó sẽ bắn bên phải thì mình nào cái này để xem thì nếu có bạn nào không hiểu ấy thì mình sẽ làm giải thích theo cách này giống như là lấy ngẫu nhiên từ một đến hai hai bằng một ấy có nghĩa là ví dụ như à, mình chọn một trong hai lựa chọn ơi chọn một à, lựa chọn thứ nhất hay lựa chọn thứ hai thì nếu mà mình chọn lựa chọn thứ nhất à, thì mình làm lựa chọn đấy còn còn nếu mình không chọn lựa chọn thứ nhất ấy vậy mình chọn lựa chọn thứ hai đấy đơn giản thôi đây rồi rồi nếu lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 2 bằng 1 à giờ bạn lựa chọn thứ nhất giờ là bên trái đi thì nó sẽ tè bạn bạn theo của viên đạn đây đây nha xong lo, các bạn có thể thêm uh, cái thông báo là phát tin nhắn đây chính là bắn bắn bên trái đấy bắn ở bên trái là còn nếu mà không ấy thì mình sẽ gục viên đèn thôi thông báo là bắn bên phải đây đấy bắn bên phải đúng không rồi giờ chúng ta sẽ xem viên đạn nếu mà bắn à, khi mà nhận được cái ờ, là bánh bên trái thì nó sẽ ờ, đi đến điểm nào mình nha Đ à, ờ, đầu tiên là chúng ta cho nó phát tin ở trước ở phát tin trước xong lâu à, chúng ta mới gửi bàn sao đây bên này đúng không bánh bên trái thì chúng ta sẽ đi đến điểm nè coi à nhân vật coi nó đi nha dừng lại đi rồi Rồi ok Đến nhân vật Chắc là mình cho nó hiện trước luôn Đây nó hiện trước như vậy rồi đúng không Hôm nay thì á Rồi Đây đó nhân vật rồi Nhưng mà chỗ đây không phải à, Nó ở giữa mà cho nó không có ở hai bên Nên ta chỉ thêm khối lượng Thay vì khối lượng nó thêm khối lượng đi đến điểm ít về ơi Thì chúng ta đi đến điểm ít à, nó bắn bên trái thì đây ghi là thêm cái này đây chọn uh, thêm cái khối lệnh là hoàn độ của nhân vật trừ cho máy trừ cho mười đây mình nhấn à, đi bên trái đúng không trò đồ y vẫn là rồi giờ tới được trò đồ y trò y vẫn là trò uh, ờ, trung đồ của nhân vật nhân nó cũng sẽ trừ vì nó ở vé cao chết đây đây đúng không đợi cho nó lui lại đấy rồi vậy xong rồi đúng không rồi chúng ta chỉ đợi cho nó ẩn đi Đi tới phi lớp sau cùng Ok Như vậy Đấy Rồi uh, Rồi Giờ tới lượt nó phát tin xong rồi ấy Giờ nó tạt biển xe của viên đạn Nó ta chỉ lập trình Khi mà nhận được ấy Cười Ở ờ, lộn Khi mà tôi bắt đầu là một biển sao Đây thì chúng ta sẽ rồi đẹp à, khi tôi bắt đầu khi viên đẹp bắt đầu một mình sao à cho nó à, ờ, lặp lại mãi cho đến khi mình nó chạm vào gì đó như nó chạm vào à, địch à đấy thì nó à, là nó sẽ nổ tung thì đây lặp lại cho đến khi mình đang chạm vào địch cho nó chúng ta cho nó thay đổi trung độ một lượng 20 đấy thôi lúc đó chèm vô địch đâu ấy, thì uh, chúng ta sẽ cho nó hay gì ta lặp lại lặp lại tém lần này nổ đây không thay đổi trung độ một lượng 10 cho nó cho nó lặp lại ba lần đây nữa theo trung độ 10 chấm này trong lặp lại ba lần ấy vì trong này nó có ba cái thiết chế trong đây phải cho nó chạy chạy chạy từng cái chạy vượt có tiếp à và làm cho viên đèn nó ẩn ấy viên đèn góc nó ẩn chúng ta làm cho bạn xe nó hiện lên đấy đây thấy chưa nhưng mà nó bắn đang chạy nó la cái hình phạt nổ nữa chúng mình nó lặp lại ba lần vậy thôi muốn chị xe lặp lại hai lần trang phục có tiếp lặp lại hai lần trang phục có tiếp như vậy rồi thì uh, rồi lúc này làm xong rồi thì nó và ờ, chúng ta sẽ cho nó quay chuyển sang thiết kế một lại thứ nhất lại và cho nó di chuyển thay đổi trung độ một lượng là 10 tiếp rồi cứ lặp lại mãi như vậy Ồ ờ. oh. Thấy nó bị dây đúng không Lúc bánh này nó cứ ờ, làm vậy lại Thì ờ, trong đây trả lên một cái biến là Chúng ta thì đặt tên cái biến là cái nó chính là uh, Đạn Đối tượng gấp đối tượng gấp chấm hỏi rồi rồi chúng ta sẽ đặt chỉ đối tượng này bởi vì mình làm ra cái ờ, đối tượng gấp này đối với phân biệt cái đối tượng gấp và đối tượng uh, uh, không uh, đối tượng uh, nhân bản ấy rồi chúng ta khi cái gấp ấy thì chúng ta để làm đây khi nhấn vào lá cơ màu xanh ẩn và đặt đối tượng gấp bằng không thì chúng ta chỉ gọi không là là cái gấp còn một là cái nhân bản nha đây hiểu hai đặt đối tượng gấp khi rồi bắt đầu một vệt xe đặt đối tượng gấp lên một và cái nhận bánh bên trái à. thì mình sẽ cho nó lặp cho nó lặp lại coi không cho nên nếu chứ nếu mà cái đối tượng gấp nó bằng một không nó bằng không thì cái góc ấy nó mới đi đến đó rồi đấy các bạn thấy chưa hồi lộng rồi giờ chúng ta copy nó làm lại cái bên phải nữa đi giờ thay vì nó cầm uh, theo kiểu hoang đồ ấy chúng ta cho nó cầm cho, cho nó cầm thay vì trừ đây 20 ba đấy cho trang phục có tiếp không? Mày nói trang phục có tiếp hơi nhanh đúng không? Đặt cái này thì cái khối lượng à, đợi 0,08 giây cho nó phân đây luôn thế thế nó chạy chậm quá thì các bạn làm cho nó chạy nhanh lên cỡ 20 là 20 được Một nó chạm vô Holland nó sẽ biến mất nha các bạn Theo cái khối lệnh là xóa bàn sao này Không Nó chạm vô rồi Thì nó sẽ uh, lặp lại mãi Không nó sẽ lặp lại à, uh, 6 lần Là cái việc nổ tung ấy Cho nó đầu tiên các bạn cho nó chuyển sang thiết kế số 1 đi Rồi cho nó lặp lại 6 lần trang phục kế tiếp Rồi biến mất Đấy Đấy các bạn thấy chưa Nhưng Các bạn thấy đấy Thì nó nổ quá nhỏ Bởi vì cái này nó khác với mấy cái ờ, hình này Nên Chúng ta sẽ ờ, lập trên đó nó to lên nha Đây, kích thước 12 đúng không rồi lúc nó to lên thôi là chúng ta chỉ cho nó thay đổi kích thước một lượng là 40 Đấy Chúng ta đặt cái ở trên cùng là đặt cái kích thước HN12 nha. Ok. Bắn. Đấy, nó to là đúng không? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là ờ, chữ màu cho nó. Thì chúng ta chỉ bật vô phần hiện hình vai chọn đặt thay đổi hiệu ứng màu bằng băng nha cái này nó hơi bị nhầm lẫn hai cái khối lượng nè cái này phân biệt nó bằng một lượng hay bằng ấy một lượng phải thay đổi còn bằng là ờ, đặt đặt cái giá giá trị tuyệt đối luôn một cái giá trị cố định thì mình sẽ đặt nó lên 100 đi rồi chúng ta xem nữa đấy nó nó màu xanh dây rồi nhưng mà cái ờ, coi cái ờ, đèn nó bị sao rồi đấy lúc nổ tung thì nó được nhưng mà cái đèn thì nó bị sao nên lúc ban đầu mới bắt đầu chúng ta chỉ thay đổi kích thước bằng màu bằng một đấy giờ cái bề để biết cách làm cho nó bắn nha chưa và trên này nó cũng bị nữa nên đây mình chỉ cho thêm một cái khó lợn ở dưới này là chính là khi tôi bắt đầu khi tôi bắt đầu là một bản sao để cho nó lặp lại mãi nếu mà tọa đồ y của nó nó lớn hơn 240 234 ấy thì nó sẽ uh, ờ, biến mất rồi chúng ta sẽ chạy thử nha đấy được rồi các thấy chưa ồ oh, chắc là uh, hơi cao nên nó mới bị ấy thử anh chỉnh lại ok giờ ok ok ok giờ ôi đấy là các bạn thấy được chưa nhưng mà nhưng mà giờ là các bạn thấy nó bắn nhiều quá vậy thì uh, chúng ta sẽ cho nó liên tục à, nếu mà phím bấm một bấm ấy nó leo cái đây xong lâu xong lâu chúng ta chỉ thêm cái đây đây đợi cho đến khi mà người ta không phải phím trắng được bấm nữa có nghĩa không người ta thẻ cái phím trắng ra không bấm phím trắng nữa nếu mình bấm là mình bấm một lần rồi xong rồi mình thẻ mình bấm lại nó mới có ok thế ra các bạn có được bắn rồi cho nó đợi một giây kiểu vậy Thật là các bạn có thể là ờ, đợi cho đến khi mà không phải phim tránh được bóng nữa xong rồi cho nó đợi tiếp Đấy kiểu dây là kiểu mình thích nhất vừa là chưa thôi đặt 0,4 được ok giờ viêm đạn nhưng mà lúc nó mới lúc nó chạm vô này nó vẫn đi xong rồi lát sau nó mới nổ các bạn thấy lạ không các bạn thấy lạ không ok thì uh, bắn nó cứ hmm. thấy lạ chưa lúc bắn nó cứ bị cái phần gì lắm mà đây các bạn cho bạn xem rồi đấy như là mình thêm cái bắn bên trái trước rồi hay là các bạn có thể bắn bên trái xong rồi đợi 0,1 giây làm gì cho nó khỏi bị uh, lỗi kiểu như vậy ban ban Đấy các bạn thấy chưa Rồi Giờ các bạn thấy mấy cái viên nó nó bay lên cho trời Nhưng mà nó vẫn chưa biến mất ừ, Chắc ờ, có lẽ là nó nó chưa lên cao hơn 234 Nên mình đặt 230 thôi Rồi chuẩn bị Ồ vẫn bị Vậy 224 ờ, nha Rồi ok cái này hơi bị rồi đấy hmm. à, lộn mình biết cái gì đã lộn rồi đây tọa độ ít à, nó mới như vậy còn tọa độ y nó nhỏ sorry đấy mình đang mươi Rồi cây được rồi Mà lúc bắn vô thì nó phải Bắn vô kỳ địch ấy nó phải đờ một chút xong rồi nó mới nổ Nên bởi vì nó nó chạy cái đây thì Lặp lại cho đến khi chèm được địch đây Mà nó chạy mấy cái phân lặp lại đây nữa Nên Nó nổ tung đúng không Lặp lại cho đến khi chèm ra địch Mình cũng thêm cái đây nữa nếu mà Đâu đây Nếu mà chạm vào địch chị sẽ thiết kế một lập lại dây Xong rồi swap đèn sao Cũng giống như vậy Nếu mà Đây chạm vào địch đây Là mình đợi chỗ nào mình muốn Thêm phần này nữa nha Ok Mình thử bánh Đấy Hết bây giờ đúng không Ừ là lúc nó quay ra nhưng mà nó vậy vì quay xuống dây thì mình đỡ kiểu như dây à đó đây cho nó hướng vào phía con trò chuột đúng không vậy thì mình này nếu mà đâu à chúng ta tìm tìm cái nếu đây uh, lại cái hướng vào vị trí con trò chuột nếu mà rồi, ờ, rồi, nó nhỏ hơn Cái hướng ấy Ờ, hướng nó nhỏ hơn, hướng của cái ờ, nhân vật này nó nhỏ hơn 90 Như vậy Nhỏ hơn uh, âm 90 chưa? Âm 90 Hạt, hạt là Nó, nó lớn hơn 90 Vậy thì giờ nó uh, Nó sẽ không chạy nhưng mà ờ, muốn nó không chạy nữa nó lớn 90 nó thì không chạy nó là chúng ta tìm kiếm khối lượng không phải nữa không phải gì ok nó hết chạy rồi phần này bì đâu đúng không ok cái này nó cũng vậy đỡ đợi nha bỏ cái này đi ok đây nó chạy rồi nhưng mà nó không có xây lại được nơi đây thì có lần ở dưới cung này là nếu không thêm uh, thêm cái này là cho nó khỏi ảnh hưởng đến mấy cái kia nếu uh, ờ, cho mấy cái kia nó ảnh hưởng đến cái phần uh, hướng à khi nhóm này là cơ màu xanh cũng lập lại mãi nha nếu mà kia hướng ấy nó nhỏ hơn còn hướng nó nhỏ hơn âm 90 Vậy nó sẽ xoay phải hai độ Hay là một độ kiểu như vậy Còn nếu mà hướng này nó lớn hơn à, lớn hơn 90 đây vậy nó nó sẽ sẽ trái rồi rồi đúng không đặt cái này nhưng mà lúc mà mình xuống ấy nó phải đợi cho này cho đến khi nó quay lại thấy mệt đúng không cái gì mệt vậy chúng ta cho nó uh, hướng uh, hướng về phía 90 cầm 1 âm 90 cầm 1 Nếu nó vô lý như vậy Đấy làm kiểu gì thì nó sẽ hết bị nữa nó nhỏ hơn thôi Coi là 90 Trừ 1 Rồi 90 trừ 1 Rồi Đây thì chạy thử nha Đấy Như vậy thấy nó công quá Vậy Đặt là Ông 40 Ông 45 về 45 à, đi là đặt âm 45 cầm cho một là 45 cầm cho kia yeah. Thì các bạn có thể đặt âm 60 cho nó vừa vừa lừa nha Âm 60 Đợi mình nha Rồi xong rồi các bạn uh, làm cho cái phần điều khiển trên đây à Đầu Đây thì các bạn cũng có thể bỏ mấy cái này Đợi. Đây đang nhỏ hơn ao 60 Phải nói là lớn hơn 60 Rồi ừ, cái này cũng vậy em Ao 60 này là lớn hơn 60 Ok ờ, được rồi đấy Được chưa mà mình, mình cũng sẽ cho nó bắn theo nha Bắn theo cái hướng của nó cái viên đạn à cứ tôi bắt đầu một bên xe đi đến đó đi đến đó đúng không đang chúng chỉ ờ, hướng vào phía nhưng mà nó không có không hướng vào phía uh, thôi nhưng mà nó sẽ khác được uh, hướng vào phía nhân vật nếu mà mình đợi kiểu vậy hôm là nó sẽ hướng vào nhân vật luôn nó nhìn vô nhân vật chứ nó không có coi nó không có uh, uh, hướng hướng vào phía mà nhân vật đang nhìn đấy hôm nay đặt này hướng của nhân vật là giờ làm thử nha ồ ờ, oh. thật khỏi đi các bạn có thể bỏ nó nha đấy kiểu như vậy Ồ, lúc mình bánh xe nó cũng bị ta Vậy cái này nó sẽ bị ảnh hưởng Nên mình lấy cái này ra đi Đặt cho nó vô một cái lặp lại khác cho Để cho nó còn ảnh hưởng cái đồ dây à Đấy Rồi Thì uh, hôm nay chúng mình đã bay xong một cái video uh, Chỉ cách làm để trò chơi uh, bánh trò chơi ờ, trò chiến không gian này nha thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một say một like một subscribe và nhận xét ở dưới phần một tệ để mình uh, ờ, mình làm thêm tập uh, phần tiếp theo nha thì xin chào bạn và bye bye bye